Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Xin giới thiệu đến các bạn combo một cái bộ chế xe 4 bánh ATV Bộ này sử dụng bánh có đường kính là 30 ờ, hơn 30cm Hệ thống lái này, cẳng trước chữ A và chiều rộng cầu sau là 1m Đấy. À, Đối với cái bộ này ấy, thì các bạn có thể các cái lựa chọn chiều rộng nó khoảng 80-85 bên mình có nhé Đấy. Ờ, các cái phụ kiện thì à, như trong video này càng chữ A giảm sóc trước bốn bánh à, 16 x 5 à, à, 4 cái bánh này là bánh à, 13 x 5.0 trừ 5 có bản rộng là 12 cm à, ờ, hệ thống lái vô lăng cột lái thước lái cầu à, trục sau thì là trục thẳng à, bánh thì à, nhông xích vừa với xích xe máy các bạn nhé giảm sóc trước các bạn có nhu cầu thì mua thêm giảm sóc sau hệ thống à, chân phanh dầu và dây dầu dài 2 mét xích các thứ là đều có luôn các bạn nhé Mayer ba ốc Đấy, thì à, những cái tay hàn lên khung cho chữ A là đều có các bạn để ý ở phần chữ A ấy đây thì à, mỗi một cái à, chữ A này thì bên mình đều có trang bị cho các bạn một cái tay để các bạn à, hàn lên khung xe thì cái tay này bắt vào đây vào đây và hàn vào khung xe đấy các bạn làm à, hộp vuông cho nên là dùng cái tay này thì nó tiện hơn à, u giảm sóc đều có Mayer chữ A đây Mayer chữ A ba ốc này. thì ờ, cơ bản là như thế đâu các bạn là nhìn à, đồ này là các bạn thấy đủ rồi thì bạn nào thích chế động cơ điện thì mua thêm động cơ điện các bạn nào thích chế động cơ xăng thì mua cái động cơ 3 à, tiến một lùi cũng được về là dùng được luôn dùng xích luôn các bạn nhé bên mình có bán cái động cơ 3 tiến một lùi đấy combo luôn các bạn mua bộ này kết hợp với động cơ xăng 125cc à, 3 à, tiến một lùi là phù hợp hoặc các bạn mua động cơ điện thì mua cái loại nào à, tốc độ nó nhanh nhanh một chút thì các bạn à, tính ra tỷ lệ thì nó là vừa à, bạn nào không thích trục cứng ấy, thì có thể cắt đôi cái trục cứng này ra và mua thêm hai cái gối đỡ nữa thì à, là có thể chuyển động mà ừ, không à, cứng trục được lúc ấy là đi nó sẽ chuẩn hơn còn cái này thì nó ưu tiên đi cho những cái đường à, trơn trượt những đường cỏ các bạn đi rất là khỏe thì mọi thắc mắc về giá thành thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.